thì hôm nay thì cháu vào đây vâng, thì uh, cũng uh, tiện thể lên đây chơi thăm uh, lại một người và thăm lại gia đình uh, cô chú ấy vâng. cháu mua quà mọi người vào đây để để uh, ăn tết có bánh để cho uh, nó mà cô uh, chú và em ăn vâng. tết vâng em uh, vâng vâng thế mọi người ăn cơm chưa Dạ. Cho cho cho cho. Trên cơm à? Cho cho cho. cho. À đây à? Đây dạ. đang nấu à hay nào? Vâng. Đang nấu. Bây giờ đang nấu. À. Xin cảm ơn. Vâng vâng vâng vâng cháu dàn dạ, nhá mà vâng, vâng, giữ gìn sức khỏe nhá dạ. thấy chú xin, ờ, xin khỏe mọi người khỏe đây là là trai của mỹ còn đây là, là chị dâu, dâu. bắt tay chị dâu <laughs> xin chào bác anh quyền nhá xin sinh nhá <laughs> quên con sữa cho cháu nhỏ này rồi nên một người vào nhà đi nhỉ vâng vâng đến nhà đâu đấy anh nhậu không về đó dạ. anh nhậu ai cơ anh, anh nhậu à ngọc á à, ngọc không chỉ có cháu thôi cháu uh, lên đây cháu ăn dân ra lên thăm mọi người mỗi người ít thôi mà là ờ, các anh chị ạ thì Giang ờ, vâng, cũng uh, ờ, xin thưa luôn là đợt trước mà mình vào đây này thì lúc đấy là là nhà em Mỹ mà có nhận được cái xe đạp với là của cô Lan Sùng nhé, các anh chị nhé ở dưới um, thành phố Hà Nội thế thì hiện tại là em Mỹ cũng đang làm ở dưới uh, Hà Nội chỗ cô Lan Sùng chính là cái uh, ân nhân quý nhân đã, đã giúp uh, em Mỹ ấy và đến hiện tại Giang không giờ quên được đấy uh, về cả nhà cháu sinh cháu dợ à, hai cháu một côi ấy ở cũng cách uh, ờ, cái cái nhà cháu mỉ là trên đoạn trên này thôi 400 mét chưa, chưa vào được để một chút nữa mình sẽ vào thăm đây là nhà em mỉ các anh chị ở trên cũng đã, đã biết giờ mình uh, cũng ờ, may mắn là vào đây là gặp cả gia đình mình vào đây thăm một chút nữa đợi em mỉ về mình hỏi thăm em ấy một chút ô chào cô nhá vâng quay đây à đấy là, là, là, mấy tháng rồi nhỉ ừ. bây giờ mà anh lên đây là lúc anh bốn tháng lúc yeah. anh em là như hai hai tháng hay ba tháng này nhỉ ba tháng có một lần thì thôi, hình như đã ở trong tháng rồi sao không à, có một lần đang ở trong tháng có một lần thì ba tháng rồi em bị đi ấy à, anh về đây ấy à. Ờ. nhanh nhờ 8 tháng rồi anh nhỉ ừ. thời gian trôi rất nhanh giờ cáu khỉnh đấy <laughs> và giống à, mẹ như đúc <laughs> con con con gái mà con gái con gái giống mẹ rồi trai giống bố rồi đây <laughs> là là chị dâu của mình đấy là vợ anh trai mình cuối là này vẫn hút thuốc lào đều chứ nhỉ có chứ anh nhỉ là <laughs> cũng to lắm nhỉ to thì hút điện. <laughs> Thôi nhìn thấy mọi người trong nhà khỏe mạnh đấy là rất to hút điện đấy là vui nó vui lắm rồi rồi nhất là một người không khỏe mạnh này này cái mì năm nay là về có mang quà tết về nhiều không lì xì không có mà. có chứ có chứ còn nếu còn thì không nấu Đấy, mì uh, à, đã đi uh, à, trở về rồi đấy đấy cô anh chị ở nhìn đấy khác hoàn toàn áo uh, trắng nha uh, quần bò nhá là đeo um, cái túi gì túi uh, của người hà nội đúng không thanh lịch rất là nhiều người hỏi thăm đấy đấy mì giờ này cao hẳn lên rồi nhỉ xinh gái hẳn lên đấy xuống uh, thành phố hà nội uh, làm cái là khác hẳn rồi Thế đợt này là về uh, có mang lì xì về cho bố mẹ nhiều không? Có, mang mang lì Quà quà quà. Quà. Ấy. Lì xì ấy. Quà đâu. Mua mà. Ô chết rồi, không có quà cho bố mẹ à? Lì xì. Có lì xì cho bố mẹ à? Lì xì chưa đến lì xì đâu. À chưa đến lì xì à, chưa, đến, đến Tết à? <laughs> mùng một tết cơ rồi này uh, mỹ về là là uh, béo trắng hơn trước nhỉ xuống Hà Nội nó khác Hình như còn giảm cân nữa, không béo đâu Giảm cân đấy ôi à. Vì Ô dép đẹp đấy Dép này dép của chị dâu Dép đẹp ừ. Điện thoại mới à? Điện thoại cũ thôi ạ Điện thoại cũ à? Dạ. Ô oh. Ông Mỹ đợt này về là khả năng mang à, nhiều quà về cho bố mẹ đấy Nghĩa là lì xì cho bố mẹ này à, Mừng tuổi cho bố mẹ đấy, đấy Các cháu này Cháu mỉ à? cũng khá là đông này Mặc áo áo lưới à? anh nhìn thấy kiểu lưới nhỉ Đời này không biết có dẫn bạn trai về ra mắt không? Ô, bạn trai ở đâu ra anh Giang? <laughs> bạn trai không có là buồn Anh Giang đi này Đấy, chết rồi Không có bạn trai nào Này nói là Mỹ có bạn trai rồi Biết đâu lại uh, hợp duyên này anh Hà Nội sao nhỉ? Không, không biết được. anh nào cả Ừ. Nhà Mỹ ờ, đợt này có ấy không nhỉ? Có yeah. Ờ, cơm nước nhớ cái gì ờ, xem là mèn mén nhất là nấu cho mọi người ăn nhỉ anh ấy thích ăn mèn mén này nhớ cái món mèn mén trước mì nấu ấy cái lần đầu tiên mà mì em nấu ở cái bếp bây giờ anh chỉ ờ, là là có mèn mén đấy mình rất là đủ đấy mình cũng chưa quen ăn mèn mén đâu mãi về sau mình biết là mèn mén ăn rất là ngon và mình quen dần ăn rất ngon nhưng mà ừ. đầu ăn cũng bây giờ em không ăn nổi mèn mén nữa rồi yeah. vâng rồi quen ăn ấy à quen ăn ăn ăn, ăn, ăn cơm rồi bây giờ em nuốt ờ, không được mềm mém nữa à thế à không nuốt vâng. được mềm mém à à là đã, đã, đã quen cái cuộc sống ở dưới thành phố rồi đấy vâng. ngày trước là không quen ngày trước không quen nhưng bây giờ thì mềm mém thì ăn thì khó nuốt lắm ừ, bây giờ hơi khó nuốt đúng không vâng. có thì uh, mình uh, sinh ra ở đâu thì uh, mình về một thời gian nó lại quen lại này ờ, một thời gian thì nó lại quen ờ. lại nhưng mà đợt này về nghỉ có lâu không dạ mình ừ, nghỉ chưa biết chắc là ăn tiếp xong À, cũng vâng là ăn tiếp ừ, ấy xong ừ, nguyên đán này xong thì mình ờ, lại xuống ờ, Hà Nội làm cái gì? Vâng. Ừ, thế là về từ ngày hôm bao nhiêu? Về từ 12 âm ạ. À 12 ờ, âm à? Vâng. Thứ bảy. Hôm nay 15 âm à? Thứ, à, thứ bảy đấy. Thế là được mấy ngày rồi đấy nhỉ? Vâng, mấy ông ba, đi ngày. mày mày ba ông tới nhà. Vâng, 3 ngày rồi. Ừ. Thế là được 3 ngày rồi. Rất là nhanh đấy nhỉ. Rất nhanh Ờ. Sao ô đi nhanh rồi Vâng, hôm lên ờ, thăm ờ, bố mẹ Mỹ và Mỹ và gia đình Mỹ thấy ờ, mọi người mạnh khỏe là mình cảm thấy rất là vui rồi cái điều đó là cái cái mong muốn của bản thân anh còn nhìn thấy mỉ mà mệt mỏi là ốm đau hay bố mẹ ốm đau mọi người ốm đau là anh cũng đâm lo đấy mình thấy mọi người khỏe mạnh mà uh, công việc là cố gắng làm làm thế nào mà, mà ở dưới đó mình uh, hòa nhập với uh, mọi người trong thời gian thôi làm xong thì uh, mình uh, thi thoảng mình về thăm bố mẹ ừ. mà đi làm thì cũng phải giữ một chút tiền cho bản thân mình sau này ờ, mình xuống đấy học biết đâu là đi làm nghề neo này cắt tóc này hay cái gì đó thì mỉ suy nghĩ uh, bản thân mỉ chọn thôi nhưng mà mình là cái là các cô các chú các bác anh các chị và mọi người bạn bè dưới đấy là đồng nghiệp ấy giúp mình thì mình cố gắng mình học hỏi là cái đấy là tốt đấy à, nhìn đến mỉ thay đổi nhiều đấy không ấy à, quần áo hâm mông nhưng mà đến nào mà tết thì người hâm mông trên này có đi ném pao đấy biết hiểu ừ, có khi ném ạ à đây à, à mà đi ném pao là mình hay như là đi chọn bạn trai bạn gái mà ném cho nhau đúng không ừ. mà mình bắt được quả pao là ví dụ là là có tình có à, có, có duyên có nợ đấy gọi là duyên nợ <laughs> phải không nhỉ <laughs> con đợi tí mỉ xem là nấu <laughs> miền miền nhanh xin bát anh nhỉ Mỉ thì không lì xì rồi, Mỉ lớn tuổi rồi Mỉ kiếm tiền rồi Mỉ Kiếm tiền rồi, Đó, bác cho nhé Bác cho không, không cho, không cho Năm mới, lì xì năm mới nhá, bác không lên được Tết nữa rồi Đó à, Ăn mau trong lớn, ngoan nhá, học giỏi nhá Bọn đã càng bơ nhá Nhỏ này nữa này Bọn xin xin càng bơ, chú ra thôi Bà bớt xin Chú mua, con đất Ăn mau trong lớn bác gửi lì xì nhá <laughs> Tết này không lên được rồi, Tết này không lên với mọi người được vâng, <laughs> vâng, vâng, vâng Chắc sẽ tôi không mất tiền không nhớ dạ. Còn mì thì à, lớn rồi Thế là mình không lì xì nữa đâu mọi người Cho các cháu gì lớn rồi Các cháu nhỏ Đấy giờ uh, cô về ăn Tết thì cô cũng phải uh, <laughs> quà cho các cháu thì xì các cháu nữa vâng. Nhờ yeah đấy anh cũng mong muốn là mỹ uh, trưởng thành hơn có một uh, trưởng thành hơn với lại là uh, mỹ bây giờ của anh chị là cũng đã biết kiếm ra uh, tiền và cũng tự nuôi được bản thân mình nhờ cô lan sùng và bản thân mình cũng rất là trân quý cái điều uh, đó gì mà tốt đẹp mong muốn làm mỹ sau này cố gắng làm tốt hơn à, mỗi một ngày mình à, được à, xuống Hà Nội này được đi làm được học hỏi với các cô các bác anh các chị cũng như là bạn đồng nghiệp của mình thì mình uh, bắt đầu là biết tích dần cho mình cái kinh nghiệm một đấy rồi ờ, cuộc sống mà đấy, sau đó thì em đi đi làm tiền như ngày chắc là chị dâu đi làm đấy đúng không chấp hạ từng nghĩ từng nghĩ thì mình uh, chắc chiêu từ ngày một kiến tha lâu cũng sẽ đầy tổ đó nữa đương nhiên nhưng mà quan trọng là em có giữ được hay không <laughs> đấy nếu mà làm em 10 nghìn thì mình chỉ tiêu hỏng bao nhiêu thôi bản thân anh cũng thế thôi ừ, không, ừ, không mọi người đều như nhau cả chọn cho thế nào là bọ kho báu của mình cái chìa khóa mình cần phải giữ đấy mới con trai mà mà đang tuổi yêu thì có thể tiêu nhiều đấy mà con gái thì lại hầu như là, là, là, là lo cho bố mẹ này lo bản thân mình con gái thì lo bản thân mình mà mình đã đi làm là được mấy tháng rồi tổng ấy nhỉ bốn tháng ạ bốn tháng rồi à, ờ. thế là tháng tết vừa rồi là là lên ờ, về nhà là cô cô Lam có gửi uh, tiền uh, ấy hết cho mình không cái tiền thế kia gửi hết mà lương ấy vâng, gửi hết. à gửi hết xong về ăn tết rồi gì vâng. ủa thế là tốt rồi nhỉ bây giờ là một tháng người ta ờ, gửi, ờ, gửi một tháng mà à à, à thế à chút rồi nói chung là cô Lan thì anh bảo là cô rất là tốt dạ. vâng vâng vâng dạ. cháu xin chú nhá dạ, mọi người à, uống nước chè nhà mì uống nước chè đây để rất ngon với em cường mì uống nước rồi mì không ạ cố gắng nghe lời cô thấy mình ờ, là 4 tháng nhanh nhỉ thời gian trôi nhanh nhanh ấy vừa đi một lúc đã 4 tháng ờ, 4 năm nữa là mì lúc đấy là gần 20 tám nhỉ 4 năm nữa là 20 à 20 à Ôi, lúc đấy mươi là có một chút vốn kinh nghiệm sống là một này hai là tích lũy là một chút tiền này về biết đâu mở quán sau này cắt tóc và em mỉ ở dưới huyện mè vạc thì sao hoặc là chợ niêm sơn không biết được tương lai mà được. tương lai của tương lai mình không thể biết được cái ước mơ của mình muốn làm tóc này hoặc là đi uống sấy hoặc là có, có tiền thì có thể chung vốn bạn bè mà có người nào đi học nghề đấy thì anh thấy là con gái làm nghề nó hợp hơn ở xuống hà nội làm sau này mới bảo cô lan sùng nó làm một năm ở à, hai năm thì à, có vốn thì mình bỏ tiền đó mình đi học học à, cắt tóc này học làm móng tay này chân như là cái nghề đấy cũng là mình kiếm sống với bản thân mình cái đấy rất là tốt để để mà mình nhận dụng cái tương lai nên uh, thực tế là anh anh thì ờ, sống Hà Nội anh sống nhiều cho anh ở đấy khoảng một năm hai năm biết là dưới đấy thì nó nói chung là xã hội ở chỗ nào cũng tạm bấy nhưng mà Hà Nội nó rất là nhiều biết giữ mình thì ờ, rất là tốt đây là cái kinh nghiệm của anh ấy thôi có thể nha ra là có những người, người ta đối đã tốt với mình nhưng người ta có thể người ta lợi dụng mình đấy có khi là như vậy có người là tốt thật như kiểu chú sơn ấy có người sống rất tình cảm chú sơn thì tốt tốt đúng rồi cô lan sùng cũng thế thôi nhá mỗi tôi là xính là không ở lại lâu được nhưng xính mà xính ở lại, lâu, lâu thì à, cô cũng sẽ giúp một người rất là nhiều ừ. là bạn bè mỉ có ai muốn đi làm không hỏi cô Lan Sùng xem là có bạn bè của em có có có mấy bạn bảo là nếu mà làm ăn tết xong rồi nếu mà ở trong kia làm tuyển người thì đi làm cùng em à được à, à được họ họ cô lan sùng ấy à. thì sao dạ, là cô biết không để, để ăn tết xong hỏi ờ. ha thế nào đến đây vào thì uh, thấy uh, mì uh, mạnh khỏe và mọi người mạnh khỏe rồi mình uh, cũng uh, xem là mì em nấu cơm chứ ngày mời anh không mềm bén thì không nữa chưa thấy nói gì <laughs> có mời anh làm bữa cơm ấy à, Đâu biết có mềm mến cho anh Lan ăn Đến uh, ờ, trưa trưa rồi, thì uh, gia đình em mỉ Thế các em cũng cũng uh, làm cái uh, vài món uh, cơm gà Đấy, uh, sườn đấy. Rau này rau gì đấy? Rau bí à? Rau bí à? Rau bí. đấy Cành bí Cành bí Cành bí đấy Thật sự thì mình uh, cũng bảo cô chú luôn là mình uh, bây giờ thịt thì mình ít ăn nhưng mà mình chỉ ăn rau thôi nhưng mà cái gì là thịt thà mình để cho một người ăn thôi thế còn rượu chè thì đôi khi là mình không tránh được một người thế là phải đi ờ, với bà con mà mình vẫn phải uh, ngồi nhâm nhi vài chén rượu với mọi người Đấy, cũng sắp xong rồi một chút nữa thôi mì đâu rồi ở ngoài đây ngoài á làm gì đấy mì nó lo nó lo hai anh thì xem không sắp mâm cho mọi người đi Đó, sắp mâm mọi người mời bố mẹ vào anh chị Ồ, à. xong rồi, rồi anh Cường vào nữa Anh ăn cơm nữa Cơm nước xong nhà nghỉ thì chút nữa mình sang bên nhà cháu sinh cháu dợ Đấy là cháu sinh cháu dợ chắc là đi học Không về được Đấy, hôm nay cháu đi học ấy mình cũng ờ, mong muốn là là là sang thăm mọi người một chút nữa là đến nhà một chút nhiều đêm nay là... là món gì món gì đâu không biết tên đâu có cái con cua đâu rồi mẹ đâu ở đây đây nhà à, đây à, bố mẹ của mỹ nhá của ba anh chị nhá đây là còn à, bên này là anh trai đầu uh, của mỹ mỹ có bốn anh trai anh nhỉ đúng không hai anh trai hai anh nhỉ không có tưởng là bốn chứ đấy mà lâu lắm rồi lên là không nhớ hết quên mất rồi <laughs> Bên ờ, đây là em Cường Hà Giang ừ. Đấy thì ờ, hôm nay cả nhà là mời là cũng rất là may mắn là vào gặp cả gia đình Mỹ vâng. là cũng về ăn Tết đấy Đúng rồi, chào ơn Đấy, có chén rượu là của Mỹ đấy lấy uh, tận dưới Hà Nội lên Hà Nội. là con chú biếu nhà Mỹ nữa đây gặp may lên vào đây để lại mọi người đấy thì uh, không có gì đâu cơm nhà lá vườn đâu rất là cái này tình cảm mình cảm thấy rất là hạnh phúc rồi cũng mình ờ, coi bạn mình đâu à? mình là người em gái bạn em đâu của mình bạn bạn lúc nãy bố mẹ của mình cũng vậy cũng là cô chú người trong nhà cả thôi mình có gì ăn à, đấy thì mình ờ, cũng ờ, phép là mời mọi người đấy là cùng dùng bữa với gia đình anh mì mì có mời mọi người không cháu mì mời mọi người ăn cơm của cháu mì ạ ờ đấy thôi còn còn ai nhỉ hết chưa nhỉ hết rồi hết rồi đúng không vâng, nhỉ thôi thôi nhỉ và vâng. nhà mình nghe thôi nhỉ À, chúc cô, cô chú uh, em mình, luôn luôn mạnh khỏe mình nhà hạnh phúc gì đâu dạ dạ vâng không dạ, có dạ, gì đâu cháu ờ, có gì ăn đấy rồi cô chú ạ chúc cô ừ, chú vâng luôn luôn mạnh khỏe nhé dạ, vâng. một dù một dù À, mời uh, các em nào nào mời mình nhá à, luôn luôn mạnh khỏe nhá à, cố gắng thật cố gắng nhiều hơn nữa à, cảm ơn em nhá rồi cảm ơn em nhá ở à, chúc khỏe mọi người cái này là rượu vang mọi người ạ Ờ, rượu vang thì vang này nó cũng um, cũng đấy đâu mà đúng là mình um, nó cũng không, không không như rượu mình rượu mình nặng lắm đấy ừ, nặng hơn rượu mình nó là nhạt vâng nặng vâng ra đi Giang dạ, xin ra à, phép uh, mời uh, mọi người dùng bữa với Giang nhé ờ, Để mọi người ăn uống tự nhiên thì mình cũng uh, xin phép được khép lại Chút nữa mình nói chuyện sau mọi người Ờ, sau khi mà Giang có ăn cơm nhà bố mẹ mỉ ấy thì cũng có một chút rượu của anh chị ạ hơi men men một chút hơi mặt đỏ thì uh, quý cô anh chị mình có thể mọi người xem được cái thông cảm của Giang giờ Giang cũng phải uh, chiều nay mình phải về Yên Bái rồi đâm ra là mình vào nhà cháu sinh cháu vợ ấy thì là không có ở nhà lúc mình với em Cường vào thì là mình lại xuống nhà em mỉ trước thì bây giờ mình mới vào uh, quay lại uh, cháu sinh cháu vợ vâng con chào bà nhé cháu bà nhé cháu vợ là đi học hôm nay ngày đi học sinh giờ nhà không nhỉ bà nhỉ Đúng ừ. rồi, thật ta cứ sinh bây giờ ấy sinh giờ nhà sinh nhớ thế à trong nhà tồn tại à, à? một đã à đây à nhưng mà nhà bà ơi ừ. một chưa à có thế một nhà à? một thế đây mà Dạ nhá Kia đây Đây Ôm bác cái Sinh này Đây, gửi đây Vào Tết này ừ. Ủa đi học về rồi Ủa dạ đây vâng. chị gái này đây. Dạ. Ăn cơm chưa? Gì? Ăn cơm dạ, rồi Ăn cơm rồi Ồ thế điện thoại còn cầm không? Ủa có nhưng mà không cầm. À cho chị dâu cầm à? Thế là mình không dùng nữa à? à? đây là cho chị dâu dùng đúng không? À ngày trước đây là là là cháu sinh Còn ở đâu rồi? Em gái rồi Giờ đi chơi rồi À giờ đi chơi rồi à? Cháu sinh là là cũng rất là nhiều người à, biết đến là từ lúc chú Điền Vũ trong cái điện thoại này. Còn giúp con bò mấy con bò này không chưa chưa đẻ nhỉ? Lâu nhở? À? Ồ Cô cố gắng là chăm qua Tết hy vọng là nó sẽ đẻ Để sau này có lãi ờ, còn ờ, bán đi còn có tiền Để các con còn ăn học Không có là không có tiền ăn học Đây ăn mèn mén này mọi người có thể để ý này Đây nhà ca sĩ nhớ rợ Bên bên cạnh uh, bà Ồ oh, là bà Bà nội và cháu Trinh và cháu Dợ này Đâu về đây? à, đi học à? à không, không, không chào chú à mua bánh kẹo tết vào cho các con này không nhớ à không nhớ chú nữa à? quên quá nhờ chắc quên rồi à Ồ. Lâu, rồi mới cả cháu cũng <laughs> anh em à, nhờ nó sinh nhớ giờ đến chơi Ôi nhìn hai, hai, đứa à, mập mập Khỏe học ngoan chăm học đấy vẫn còn đeo khăn quàng đỏ này Cháu ngoan bác hồ này đấy với một các cháu nhỏ này không có quần mặc nữa này phải ăn miền nén này biết là là là rất là khó khăn rồi đấy nó cố gắng học thêm nhá ờ thế mấy giờ tí nữa đi học như nào Ngày mai đi học à ngày mai mới đi học à có nghĩa là mình về nghỉ luôn à vâng, ờ nghỉ buồn buồn. à. Ờ. ở đây ờ, như có quán xá bán kem rất nhiều không nhỉ kẹo ấy có, có có có kem không có có hay đi mua kem ăn nhỉ không có không có kem à mùa đông Ô, tưởng có kem thì chú dẫn đi ăn kem <laughs> thế thôi bóc kẹo bánh ở đấy ăn được mời mọi người ấy. ở trong đấy nói chung là là là nhớ giờ thì ở trong này ngoài là có con bò con bò vẫn khỏe có băng hàng ngày đi cắt cỏ bò không có cắt cỏ bò à Đúng giỏi nhỉ cháu, ờ, sinh nhà cháu cả lớn cháu dợ ấy quần bò đẹp đấy nhỉ. Đấy, dép đều cố gắng học thật nghe nghe lời ông bà nhá rồi các bạn nhá không được hư đâu nhá cố gắng học thật giỏi đấy, sau này giúp ông bà đấy, giúp mọi người giúp bố mẹ đến các cô có khả năng là, là chờ con về đây chú về nhá chú về luôn rồi con chào bà con về nhá một chê nhá chào vâng vâng thả đi mà thả mình chỉ uế không món nào luôn con cái nữa thôi thôi con mình cháo ấy không mà nó bắt cơ nó gì ăn nữa ăn cháo ấy không mà nó ăn người thôi Ông anh ở lại chơi nhá. Vâng vâng vâng. Chấm nước. Ông nhá, thôi thôi. anh nhá. Ờ. Đó nhá. Rồi. Chúc mọi người sức khỏe ăn Tết rồi. Rồi dạ, rồi. Dạ.